Hi, xin chào tất cả các bạn Thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến thăm một cái trang trại gà của một bác nông dân cái Trang trại gà này thì rất là rộng lớn Trang trại thì gồm có rất nhiều các cái chuồng khác nhau Mỗi một chuồng Gà thì nuôi rất là nhiều gà Một chuồng thì nuôi khoảng độ à, từ 1.000 đến khoảng độ 2.000 con Đây các bạn à, theo mình Mình sẽ dẫn các bạn đến cái chuồng gà thứ nhất Đây các bạn thấy không ạ? Đây là chuồng gà thứ nhất. Chuồng này là nuôi 2.000 con. Chuồng này mới ờ, đàn gà này mới vào được khoảng hơn một tháng. Đấy, các bạn quan sát nha. Gà hơn một tháng này, gà rất là đẹp. Đấy. Gà rất to, rất đẹp. Đây là gà lai trọi. Gà lai trọi này thì nuôi ở trên đồi đấy là chuồng gà này làm ở trên các cái đồi đồi uh, vải này đấy các bạn quan sát gà rất là đẹp phải không gà rất to đẹp béo nhìn rất là thích và mình à, chưa bao giờ mình nhìn thấy một cái đàn gà nào mà nó nhiều như này à, chắc các bạn cũng thế đúng không ạ Đấy, rất là nhiều 2.000 con gà ở, ở trong một chuồng rất đông và người nông dân ở đây thì nuôi rất là nhiều gà nuôi ờ, để kinh doanh đấy các bạn ạ gà trọi này thì cứ khoảng tầm từ 3 tháng rưỡi đến 4 tháng thì xuất bán một lần và khi xuất bán thì gà sẽ được khoảng độ từ 2 cân rưỡi đến 3 cân rưỡi một con đây đây là một đàn gà đàn này được hơn một tháng Đấy, rất là đẹp Đấy, các bạn quan sát này rất đẹp đúng không ạ Đấy, mình sẽ quay gần lại cho các bạn xem này Đấy. Đấy, con gà rất là đẹp màu rất là đỏ không hề bị bệnh tật tí nào các bạn thấy không ạ rất đẹp đúng không ạ Đấy. giống gà ở đây được chọn rất là kỹ à, người nông dân là khi mà nuôi một à, nghìn gà thì à, lãi suất khoảng độ từ 10 đến 20 triệu đấy tùy từng thời điểm có thời điểm mà lãi nhiều thì có thể lên đến 50 triệu một nghìn đấy các bạn thấy không ạ nhìn đàn gà rất là thích và một à, đàn gà từ khoảng độ 1.000 đến 2.000 con đấy một bữa này thì à, ờ, tùy tùy đàn nếu mà 1.000 con thì gà sẽ ăn hết quãng khoảng độ là một bao cám đấy, 1.000 1.000 con một bữa và giá trị của một bao cám hiện nay là khoảng độ hơn 300.000 một bao như vậy là một nghìn con gà thì ăn trong vòng một ngày đã hết một triệu Đấy, tầm một triệu tiền cám đây là đàn thứ nhất nha các bạn xem nhá Đấy, đây là đàn gà thứ nhất này bây giờ mình sẽ dẫn các bạn sang à, một cái à, đàn thứ hai đây ở chuồng bên cạnh đây các bạn quan sát này đây là đàn à, gà thứ hai chuồng thứ hai Đấy, chuồng gà thứ hai này thì nuôi 1.000 con chuồng thứ hai này thì bé hơn là chuồng thứ nhất chuồng thứ hai có 1.000 con thôi và gà hiện nay là đã được 3 tháng rồi các bạn quan sát này gà đã được 3 tháng rồi rất là to rất là đẹp đấy đàn gà rất là đẹp đây mình sẽ quay gần lại cho các bạn xem nhá đấy con à, gà to thì à, bây giờ cũng quãng độ khoảng độ à, tầm 3 cân rồi các bạn ạ đấy được 3 tháng mà có khi con to đã được 3 cân rồi rất là to giống này rất là đẹp đấy các bạn quan sát con gà rất là đẹp này. đấy Đây, các bạn quan sát này, cái chuồng này được à, được làm ở trên một cái đồi đồi vải này. Đấy. Gà thì à, chuyên trèo đồi nên là chân rất là to, rất là chắc. À, loại gà này thì hiện giá ở ngoài thị trường bán cả đàn là khoảng độ 50.000 một cân. Rất là rẻ các bạn. Đấy, mặc dù là nuôi thì là gà rất là ngon, thịt rất chắc nhưng mà giá rất là hợp lý, rất rẻ. Đấy, các bạn quan sát này nuôi toàn ở trên đồi thôi Đấy, gà chạy ở trên đồi này chân rất là to khỏe loại gà này là thịt là da là uh, thịt rất là đen đen thịt Đấy, rất là rắn Đấy, các bạn tưởng tượng như chặt này có thể nảy hết cả dao lên rất ngon Đấy. bạn nhìn thấy không ạ Đấy, rất đẹp đúng không hiếm có nơi nào mà chăn nuôi lại được như bên đây đấy bây giờ là 17 giờ buổi chiều rồi đấy, 17 giờ rồi để gà nó sắp vào chuồng rồi các bạn đây, nó đứng ở vòng quanh chuồng này đấy các bạn thấy không đấy đấy, đấy. các bạn thấy chưa mình à, sẽ quay à, gần vào một con cho các bạn xem nhá một con gà trống này Đấy, đây là một con gà trống này Đấy, các bạn xem chưa màu rất là đỏ rất đẹp đúng không ạ Đấy, gà rất khỏe rất đẹp Đấy, bên cạnh là một con gà mái này Đấy, một con gà mái một con gà trống để các bạn thấy chưa Đấy, đây là gà lai trọi nhá bạn nào có nhu cầu mà ăn hoặc là các bạn mua về để kinh doanh thì có thể liên hệ với mình nhé đây mình đi ra ngoài này cho các bạn xem này đấy đây là bên ngoài chuồng này đấy thấy chưa các bạn quan sát chưa đồi rất là rộng rất rộng các bạn đấy phía bên kia còn một cái à, chuồng nữa kìa đồi rất rộng nuôi gà như này thì rất là thích đây các bạn quan sát này đồi rất rộng gà ở đây là sẽ như nào nhỉ Đấy, gà ở đây sẽ là chỉ có trèo đồi thôi và sẽ đi à, ăn à, sâu bọ này, ăn cỏ này. Đấy. Các bạn quan sát chưa? Đấy, đây còn một chuồng nữa này, nhưng mà chuồng này hiện nay là bác nông dân này đang nghỉ chăn, chưa chăn. Đấy, các bạn quan sát nhé, rất rộng đúng không? Đấy, rất rộng. Đấy, đấy có một tổ mối rất to này, gà đào mối nó ăn này này, đấy. Đấy, có đẹp không các bạn à. Đấy, mình lại quay lên cái đàn à, gà con nhá à, đấy thấy chưa 2.000 gà con này đẹp chưa đấy rất thích phải không các bạn bạn nào à, có muốn học à, cái mô hình mô hình mà chăn nuôi gà thì à, đến với mình nhé liên hệ với mình bình luận ở dưới comment rồi mình sẽ hướng dẫn cho Đấy, rất đẹp nhá đây mình à, cho các bạn à, xem lại lần cuối nhá lần cuối các bạn xem này đấy Đấy, những con gà này nó ở dưới à, chân những cái gốc vải rất là mát nên là khi chăn là gà sẽ không bị bệnh nó ở ngoài gần như là gà tự nhiên đấy các bạn ạ đấy mình nhắc lại nha nếu như bạn nào mà có nhu cầu mà ăn gà sạch này gà ngon thì à, liên hệ với mình nhé liên hệ với mình ở dưới bằng à, comment ở dưới đấy mình sẽ hỗ trợ các bạn cách à, phương thức mua hoặc là chăn nuôi các kỹ thuật chăn nuôi các bạn quan sát nhé vâng ạ xin chào tất cả các bạn nhé và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo chào các bạn